Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm trên toàn cầu hiện đã gần chạm mốc 14 triệu, trong khi số ca tử vong là gần 600.000 người. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 3,7 triệu ca nhiễm và hơn 141.000 người tử vong. Còn Ấn Độ vào ngày hôm nay đã gia nhập danh sách các nước có triệu ca nhiễm COVID-19. Mỹ hôm qua đã ghi nhận hơn 71.000 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số lên hơn 3,6 triệu ca, trong đó 141.000 ca tử vong. Đây là số ca mắc mới cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát và là con số kỷ lục thứ 7 trong tháng này. Hồi tháng 6, số ca nhiễm mới trung bình một ngày ở Mỹ là 28.000. Đến tháng 7, con số này đã tăng lên hơn 57.000 trường hợp. Mỹ đang trải qua đợt lây nhiễm mới với 30 trên 50 bang ghi nhận mức tăng kỷ lục trong ngày. Còn tại Brazil, trong 24 giờ qua, Bộ Y tế nước này ghi nhận hơn 45.000 ca nhiễm mới, vượt mốc 2 triệu người con số này có thể gấp 4 đến 5 lần do Brazil chưa tiến hành xét nghiệm trên diện rộng. Với số ca tử vong trung bình mỗi ngày vượt 1.000 ca trong gần một tháng qua, nhiều chuyên gia dự đoán Brazil sẽ vượt Mỹ trở thành nước có số ca tử vong cao nhất thế giới vào khoảng đầu tháng 8. Trong khi đó, Ấn Độ đã trở thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới với hơn 1 triệu người nhiễm COVID-19 và hơn 25.000 ca tử vong. Phần lớn số ca nhiễm tập trung ở bang Maharashtra, thủ đô New Delhi và bang Tamil Nadu. Tuy nhiên hôm qua, hơn 125 triệu người ở bang Bihar của nước này đã buộc phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế thêm 15 ngày nữa do số ca tử vong vì COVID-19 tăng hơn 600 ca mỗi ngày. Lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu